Củ bát rất khủng đúng không ạ? Đây. Các bạn có thể thấy. vô si các bác nhé. Các bác thể thấy bát rất là to, bát khủng các bác nhé. Bát này à, từ này 190 các bác nhé. Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư chờ anh xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với ờ, clip của nhà thông minh 17 Hôm nay nhà thông minh 17 sẽ giới thiệu đến tất cả các bác một sản phẩm ờ, đến từ thương hiệu CEF các bác nhé Design in Italia các bác nhé Con loa này thì là full full đồ của Italia các bác nhé Sử dụng củ chép selection và củ bát thì là sử dụng củ bát của Lavosi của Ý luôn các bác nhé Đấy, phân tần các thứ là nhập khẩu hết từ Ý để lắp ráp vào đây một uh, một đôi loa full đồ của ý các bác nhé đây có đầy đủ đây à, nhà máy sản xuất này công ty nhập khẩu này đơn vị nhập khẩu đầy đủ đây. đấy thông số con loa này là mã là SV12 các bác nhé có trọng lượng 29 cân và bây giờ thì em sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra để đánh giá chất âm và chất lượng của sản phẩm này xem như thế nào các bác nhé rất lâu rồi thì nhà thông minh 17 hôm nay mới có một tiết mục mà unbox các sản phẩm mà ờ, có giá trị cao như thế này và bây giờ thì chúng ta sẽ ờ, cùng ờ, mở ra thời gian qua thì ờ, bên nhà thông minh 17 khá là bận để xây dựng cái văn phòng mới để cho anh em trải nghiệm nên là cũng hơi lơ là trong cái việc review các cặp loa chất lượng cho anh em xem thì hôm nay hàng về em lại bóc ra các bác nhé khui hộp cho các bác CF thì các bác có thể thấy đóng gói rất là cẩn thận các bác nhé luôn luôn là thế đơn vị CF thì hàng nhập khẩu đóng gói rất là cẩn thận Ây Đôi loa Đôi loa này khá là nặng Ây da Vẫn là phiếu bảo hành các bác nhé Chúng ta sẽ có một cái phiếu bảo hành như này Ở trong hộp Để xem trong hộp xem có gì không Chỉ có phiếu bảo hành thôi các bác nhé Không có gì cả Em sẽ bỏ qua cái khung đoạn à, giấy tờ này Và chuyển trực tiếp vào cái sản phẩm uh, Review trực tiếp cái sản phẩm này các bác nhé có chống ẩm ở trong cái lỗ của cái loa các bác nhé à, đặc trưng của những đôi loa xịn chính hãng thì chúng ta sẽ vẫn có một con cá heo dập chìm ở trong này nha các bác CAF cá heo này cá heo nhờ dập chìm này đấy nước sơn thì hoàn thiện khá là cao cấp các bác nhé sờ rất là sướng tay như sờ vào da sờ vào da các bạn sờ vào cái này là sơn nhưng mà chúng ta cảm cảm giác như kiểu là sờ vào như kiểu bị bọc da các bác đây là cái đơn vị uh, ờ, uh, ờ, AV Việt Nam nhập khẩu trực tiếp cái sản phẩm uh, ờ, CF cá heo này các bác nhé đến với logo đằng trước thì chúng ta sẽ thấy nó rất là tinh tế đây các bác thể thấy là đây là mặt phay nhôm các bác nhé Bản bộ uh, logo này bằng nhôm hết nhôm phay rất là cao cấp và uh, hiện tại thì trên thị trường đang có rất nhiều sản phẩm uh, hàng giả hàng nhái đến từ thương hiệu CF cá heo thì hiện tại uh, mỗi hãng họ lại thay đổi logo thêm một lần nữa các bác nhé thay đổi à, vẫn là logo đấy nhưng mà cái thiết kế của cái logo này nó tinh xảo hơn sắc nét hơn các bác nhé để à, khó làm giả hơn ở đây thì chúng ta thấy là trên này thì rất là mịn này chuyên con này là chuyên cho phòng karaoke chuyên nghiệp các bác nhé đấy có một uh, ốc bắt cũng là toàn bộ là ốc lục giác hết các bác nhé sản phẩm chính hãng thì ờ, đồ hoàn thiện rất là cao cấp và giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác xem nhé các bác thấy đôi loa xịn chính hãng nó có chất không ạ đây từ cái tay nắm cửa nắm để uh, bốc lên nhấc xuống rất là hoàn thiện rất là đẹp đúng không ạ chúng ta sẽ có hai cái ốc để treo loa ở đây bốn cái ốc giữ bốn uh, cạnh loa chung quanh đầy đủ đấy sờ vào thì độ hoàn thiện rất là cao cấp này các bác này nhìn này nó, nó rất là cao cấp sắc nét mịn mà đem xác thực hàng chính hãng công ty các bác nhé đây công ty ờ, AV Việt Nam công ty đầu tư AV Việt Nam av vn nhé các bác có thể truy cập vào cái trang web này để kiểm tra giá này và check uh, ha, uh, biểu tượng logo con cá heo này. đây lại có một cái mã check QR nữa uh, ờ, power đều vào là 350W nhé các bác nhé trở kháng 8 ohm uh, đối với những cái đô loa xịn ấy thì nó sẽ cái cái chỗ watt này nó sẽ không quá to đâu các bác nhé uh, bởi vì các bác hình dung như cái xe mà sang ấy xe sang ấy thì nó xịn ấy uh, nó có chế độ là nó càng ăn ít xăng hơn các bác nhé nó ăn ít xăng hơn là các cái xe bình thường thì uh, ở đây nó cũng vậy đối với những đô loa xịn sử dụng củ chép của Italia thì cái độ nhạy nó rất là cao nên là nó cho chỉ cần ờ, ít công suất thôi nhưng mà nó ăn rất là ít công suất nhưng mà tiếng bát tiếng chép nó đánh sẽ rất là uy lực các bác nhé chứ không cần phải là đánh uh, quá mạnh như kiểu là những cái đôi loa hàng giả hàng nhái có nghĩa là nhiều khi là hàng giả thì có thể các bác đánh cần phải đến một nghìn w thì mới đánh được bởi vì nó rất là ăn công suất nhưng mà cái đôi loa xịn này các bác chỉ cần trăm w uh, là cũng là ok rồi nhé đối với con loa này các đánh bác đánh căng thì bác phải nhân đôi công suất lên cho em nhé ví dụ như là đây là 300W thì đôi loa này các bác đánh căng là bác cần con đẩy nó phải ờ, đạt được khoảng tầm 700W một kênh nhé thì đánh con loa này nó mới căng được quá nhé độ nhạy thì rất là cao uh, 90 97 dB trên 1 mét vuông các bác nhé uh, ờ, chở giải tần thì đáp ứng từ uh, 62 Hz cho đến 18 kg Hz các bác nhé Đấy thông số của hãng thì họ ghi rất là chuẩn ở đây chúng ta sẽ có một cái logo bảy màu hình con cá heo nữa các nhé và dưới này cũng dập chìm logo của cá heo các nhé đối với sản phẩm chính hãng thì ờ, từ con ốc này các bác cũng có thể thấy ờ, nó dập chìm thương hiệu ở trong này các nhé đấy, thông số từng con ốc một đấy và một điều nữa tại sao em lại lựa chọn ờ, cái mã sản phẩm FV12 này tại vì thứ nhất là nó sử dụng đồng bộ của chép bát chép của Ý và thứ hai là nó có lỗ thông hơi đằng sau không nhé các bác để ý những cái đôi loa như là JBL này hay là những cái đôi loa TD Autic mà em hay bán ấy uh, nó sẽ có lỗ thông hơi đằng sau này thì em sẽ ưu tiên cho các bác chơi gia đình thì bác nên lựa chọn những cái cái uh, loa nó có lỗ thông hơi đằng sau như thế này thì tiếng bát nó sẽ uy lực và nó mạnh hơn các bác nhé đấy uh, còn những đôi loa mà có lỗ thông hơi đằng trước thì đáp ứng cho các cái sự kiện ngoài trời hoặc là những cái phòng hát thì nó sẽ phù hợp hơn còn các bác chơi gia đình thì các bác nên lựa chọn cho em là những cái đôi loa nó có lỗ thông ngơi đằng sau này thì để trong không gian gia đình thì tiếng bát nó sẽ mạnh mẽ hơn uy lực hơn và em cảm giác nó thoát được toàn bộ cái tiếng bát ra nó không bị nó không bị bí ờ, có nhiều đôi loa như ở đây em có một số đôi nó không có tiếng nó không có cái lỗ thông hơi đằng sau thì em nghe tiếng nó nó rất là tiếng bát nó rất là yếu các bác nhé dù có cho căn chỉnh như nào cổ bát như nào thì tiếng bát nó rất là yếu các bác nhé nhưng những cái đôi loa mà có lỗ thông hơi đằng sau như thế này thì tiếng bass của nó đánh rất là uy lực các bác có thể là qua trực tiếp nhà thông minh 17 để kiểm chứng và trải nghiệm xem là nó có đúng hay không các bác nhé Đấy, thì kinh nghiệm làm lâu năm thì em cảm giác là uh, cảm giác là một phần nhưng mà em trải nghiệm thực tế em nghe thì những cái đôi loa có lỗ thông hơi đằng sau này thì tiếng bass nó sẽ rất là uy lực đó nên tại vì sao em lại lựa chọn cái mã SV12 này đây SV12 này để phân phối đến tất cả các bác yêu âm thanh trên toàn quốc chứ không phải là một mẫu sản phẩm nào khác bởi vì uh, em nghĩ là mẫu này thứ nhất là củ bát của chép sẽ nhập khẩu từ Italia và có lỗ thông ở đằng sau như này vỏ thùng đóng chắc chắn với cái cái đờ driver cấu hình như này thì em nghĩ là nó sẽ cho chất âm khá là tốt các bác nhé và bây giờ thì em sẽ mở cái loa này ra để cho các bác xem củ bát của chép nó như thế nào các bác nhé và bây giờ em sẽ mở cái sản phẩm này ra các bác nhé khá là củ bát này khá là nặng đấy Ây da. đây các bác nhé đây là củ bát khá là nặng củ này là củ lao moxi các nhé còn củ chép này. chép này thì uh, củ chép này là củ dùng củ chép selection của Italia các nhé Đấy, các bác thể thấy đây, củ này là củ selection của Ý này và củ bát này cũng là củ Lavosi của Italia các bác nhé các bác nhìn củ bát rất khủng đúng không ạ các bạn thấy Lavosi các bác nhé các bác thấy bát rất là to bát khủng các bác nhé bát này à, từ này 190 các bác nhé à, củ bát này có thể đánh đến tối đa là 1.000W các bác nhé với trở kháng 8 ohm Đó, con này có thể đánh đến 1.000W các bác nhé Lavosi speaker.com đây là lỗ tản nhiệt cho côi coi các bác nhé khỏi cháy các bác nhé đây các bác có thể thấy trong rất là nặng và cầm rất là nặng luôn toàn bộ uh, tay là tay nhôm tay giữ đây là tay nhôm hết các bác nhé bê lối loa rất là nặng củ chét đây củ chét này thì là củ chét uh, ờ, selection nhé cũng của Italia luôn các bác nhé đó kèn ý của bát của ý các bác nhé ờ, và chúng ta sẽ coi qua cái phân tần phân tần khá là đẹp đúng không đó toàn bộ uh, dây rất là ok luôn dây thì được vuốt thép ở đâu dây to và các cái con này thì làm rất là chắc chắn các nhé phân tần thì uh, của những dòng cấp thường thường nó sẽ làm rất là đơn giản nhưng mà linh kiện sẽ là cao linh kiện cao cấp hết các bác nhé ở đây toàn bộ linh kiện rất là cao cấp này các có thể thấy phân tần to bằng bàn tay Đấy, toàn bộ là linh kiện cực kỳ là cao cấp thùng gỗ này thì là gỗ bạch dương chống nước các bác nhé gỗ ờ, xịn luôn các bác nhé chống cong vênh chống mối mọt chống nước luôn Đấy. cái này thì dùng nó sẽ rất là bền và lâu hỏng ờ, chúng ta sẽ lắp vào và test thử cặp ba này xem nó thế nào các bác nhé chuyến tàu cuối ngày tôi đến sân ga trời chiều lộng gió hôn nút đường tàu lất phất mưa SV12 rất là trong sáng các bác để trải nghiệm trực tiếp ở đây rất là rất là trong sáng các bác nhé bác nào muốn mua thì có thể qua trực tiếp nhà thông minh vậy tổ 6 Vương Diệu thành phố Thái Bình các bác nhé chất âm rất là ngọt ngào đúng không các bác các bác có thể vừa chơi karaoke vừa nghe nhạc rất là hòa quyện ờ, đắm say trong cái âm nhạc này cuối cùng cũng không phải là anh tớ thân mình tôi lê từng bước nhỏ về trên lối xưa mưa đã thôi bay trời sầm sập tối như hồn tôi đây Nhưng mà xong thì các bác đã được trải nghiệm trực tiếp chất âm của con loa CAF cá heo các bác nhé SV12 Ờ, có giá là 25 triệu các bác nhé Đấy, một đôi loa chính hãng có giá 25 triệu ngay tại thành phố Thái Bình các bác nào quan tâm đến sản phẩm chất lượng chính hãng của thương hiệu CF, TDLTIC, DBLTIC, FT Audio và rất nhiều thương hiệu đang có mặt tại nhà thông minh 17 à, ờ, nhà thông minh 7 cam kết là bán 100% là các sản phẩm uh, chính hãng hết 100% nha các bác nhé không bán hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng trên thị trường thì cái thương hiệu uh, CF này thì được ủy quyền bởi uh, nhà thông minh 17 uh, phân phối chính hãng tại thành phố Thái Bình thì uh, anh em nào quan tâm thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại em để dưới màn hình ở đây đây các bác thấy trước màn hình đây một đôi loa CF uh, ờ, rất là đẹp vừa xong đây em đã test chất âm của nó rồi các bác nào muốn uh, trải nghiệm uh, chất âm Italia thì có thể là qua trực tiếp nhà thông minh 17 có nhé để uh, trải nghiệm chất âm con loa này uh, các bác muốn lên combo thì có thể qua trực tiếp nhà em nhà em có rất nhiều uh, thiết bị khác combo khác để cho anh em lựa chọn uh, ngay tại thành phố Thái Bình đấy các anh em trải nghiệm và nhà thông minh 17 xin được dừng clip tại đây anh em thấy hay có thể đăng ký kênh chia sẻ video giúp nhà thông minh 17 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.